Chào mừng các bạn đến với khóa học kế toán sản xuất bê tông tươi tại Trung tâm Đào tạo Kế toán Việt Hưng. Đây là một loại hình của doanh nghiệp sản xuất. Đối với lĩnh vực này cần phải lưu ý một số điểm khác hơn so với các loại hình sản xuất thông thường. Vì vậy, căn cứ trên các hồ sơ kế toán thực tế, đối với loại hình này, Kế toán Việt Hưng đã xây dựng nội dung của giáo trình để cho các bạn trải nghiệm khóa học thực tế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 Hướng dẫn thực hiện việc lập định mức nguyên vật liệu cho các sản phẩm bê tông tươi, phân loại các hóa đơn chứng từ, cách hạch toán và hướng dẫn đối với các hóa đơn hợp lý và hóa đơn không hợp lý, như hóa đơn mua nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ và tài sản cố định, hướng dẫn cách hạch toán phân loại các hóa đơn, chi phí đầu vào đối với từng bộ phận cho phù hợp.